chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh điện lưới miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại thành phố phú Quốc nha các bạn. Thì hiện tại à, thì nơi đây là ga An Thới, một cái ga nổi tiếng của à, đảo Phú Quốc. Thì hôm nay mình có chuyến đi cùng đoàn và gia đình đi ra bốn đảo để mà ngắm biển, câu cá và ngắm san hô nha các bạn. Thì hiện tại à, cái đoàn mình đang trên đường ra bến tàu để mà xuống ga nhỏ mình ra tàu nha các bạn đó đây là cái khúc mà mình đang đi ờ, dưới ờ, cái đường vô cái ờ, tàu nè đó thì tới đây thì sẽ có một chiếc xuồng nhỏ như thế này sẽ rước cái đoàn mình mà tại cái xuồng hơi nhỏ nên mỗi lần rước chỉ được khoảng 5 đến 10 người các bạn thì sẽ chia làm hai chuyến và đây là cái biển bãi biển ở Quốc nó nhìn rất đẹp luôn các bạn đây là chiếc xuồng nhỏ nha dạ, ngay thì các bạn ơi, hiện tại mình đang à, ở dưới cái à, chiếc xuồng nhỏ này các bạn thì à, mình á, thì mình trên miền Tây các bạn thì đi xuồng nhỏ này mình cũng đi nhiều rồi nhưng mà đi xuồng bằng xuồng nhỏ mà trên biển về á, thì mình chưa đi lần nào các bạn thì nó cái cảm giác nó rất là thú vị các bạn ơi đó bãi biển hôm nay thì tuyệt vời luôn và nó rất đẹp luôn thì khi cái đoàn tàu ngoài đó thì một hồi mình sẽ ra một chúng ta cũng như này rồi mình đi bốn đảo xong mình ngắm đảo như vậy đó Ok các bạn, đây thì mình đã tới được cái tàu mà để đưa đoàn mình đi ngắm bốn đảo và đi ờ, tắm biển câu cá nha các bạn Thì ờ, từ cái bãi biển vô ra tới tàu thì mất cũng khoảng chừng 5 phút các bạn Nhưng mà mình phải dùng thuyền nhỏ để đưa ra tàu như thế này Do thuyền lớn này nó không vô được sâu ở ờ, trong cái bến nha Đó, hiện tại thì mình sẽ cập tàu để mà lên tàu nha Đó, Cái tàu này rất rộng các bạn, rất thích hợp cho đoàn mình đi tham quan tàu này đảo. cái tàu đấy, đó. đấy giống hồi điểm hôm là mình ở sắp vô sắp mũi vô sắp mũi vô sắp mũi vô rồi các bạn ơi bây giờ mình sẽ lên tàu và mình sẽ review cái tàu này như thế nào cho bạn xem ha thì đây là bé khang đó, à, bé khang lần đầu đi biển này các bạn được đi à, tàu luôn nè được đi xuồng nhỏ luôn mà anh không biết sợ như thế nào luôn các bạn nó rất là dạng luôn ha và đi cùng mình là có bà xã nè và cả cái đoàn mình gần 20 người nha các bạn đó. Dạ, dạ, dạ thì cái à, nhóm đầu 10 người sẽ lên tàu trước rồi xong thì à, cái anh chủ tàu sẽ rước những người còn lại nha các bạn đó bây giờ mình sẽ lên tàu thôi các bạn ơi rồi anh này khỏi nắm <laughs> đó, và đây là khung cảnh uh, xung quanh cái tàu ha nhìn từ trên tàu xuống uh, nhìn vô bên trong rất đẹp ha À, từ đây vô cái đất liền cũng khoảng chừng đi bằng thùng như thế này khoảng 5 phút các bạn thì giờ anh chủ tàu đang vô rước những người còn lại các bạn thôi bây giờ mình sẽ quay xung quanh cái tàu và cái bên trên cái tàu cho các bạn xem ha hiện tại mọi người đang lên cabin ở bên trên để mà ngắm à, cảnh này hay là siêu chụp ảnh nha các bạn đó và đây là khung cảnh bên trên nó nhìn rất đẹp luôn các bạn đó. đây chủ tàu có thiết kế cho mình một số cái à, giọng để mình nằm đó, mình tắm nắng hay mình ngắm biển nha các bạn đó thì hiện tại bây giờ cũng khoảng 7 à, 8 giờ sáng các bạn thì cái không khí buổi sáng hôm nay rất là yên bình biển lặng nè các bạn rất thích hợp để mình đi uh, đi đảo các bạn đó à, trời thì có nắng nhẹ và hiện tại là chủ tàu đang à, kéo mỏ neo để mà mình chuẩn bị khởi hành đi bốn đảo à, ngắm biển rồi tắm biển nè rồi dùng bữa tên biển trên tàu nè rồi mình sẽ tại chuyến tàu mình đang khởi hành các bạn thì à, anh chủ tàu nói mất khoảng gần nửa tiếng để mình ra đến bốn đảo và mình à, ngắm biển câu cá và mình dùng bữa à, trên tàu xong mình sẽ đi tắm biển và ngậm lặn ngắm san hô các bạn đó sau gần nửa tiếng lên đến à, trên biển các bạn thì à, cả đoàn mình đã đến cái địa điểm du lịch nơi đây thì mình sẽ à, câu cá nè tắm biển và dùng bữa thanh tàu các bạn rồi mình sẽ lặn biển để mà ngắm Là mình cầm xuôi thế này nha anh dạ, chị nha dạ, dạ. lấy con cục chì nè anh chị quăng nha cá cho cách nè đúng không ạ anh chị đừng có quay ngang vậy nó sẽ không chạy cùng dây anh chị cứ thả hết cho em dạ cho khi mà nó chìm xuống đá biển đó dạ dùng dây anh chị mình kéo lên khách mà đáy, đá biển tầm khoảng 2 gan 3 gan lúc đó mình nhắc tới chút đuôi sẽ có cá anh chị nha dạ đừng câu cao quá mà đừng câu thấp quá dưới đáy biển sẽ không có thấy chuyên nghiệp không dạ, dạ thấy chuyên nghiệp chưa cao mình biết tao biết kia kia mấy chị lái dây dùng anh đậu quá dùng cái đụng ờ, dùng dây dùng không tin thì anh lặn đi đây à, cả nhà thì trên tàu du lịch này có thiết kế cho cả đoàn mình à, một số câu để mình à, chuẩn bị mình câu các bạn thì mồi câu của mình hôm nay là mồi mực nha các bạn đó mình sẽ câu cá biển chứ không phải là câu mực nha đó thì buổi sáng mình câu cá biển nè không biết câu nhiều hay không đó hy vọng là sẽ có cá cả nhà ơi đó hiện tại bé khang đang thả câu xuống nè đó thì lần đầu đây là lần đầu bé khang đi cũng câu cá biển các bạn đó đó giờ mình thì mình câu cá xong ờ, cá ruộng cá đìa không ạ à? khang dính đây nè mẹ ơi khang dính được con nè nè kéo lên kéo lên kéo lên nè ô đã chưa đã chưa rồi thì gỡ đi bây giờ thì ờ, bé khang đang ờ, mà đựng cá để mà gỡ cái chiến lợi phẩm của bé mới vừa câu được bạn thì đây cũng có được mấy cô chú câu được mấy con nè thì bé Khang đó là con thứ ba các bạn đó thì mới vừa thả câu xuống thì nó cũng ờ, dính nhiều các bạn thì đây cô siêu cũng câu dính được một con này các bạn ơi con này cũng ờ, nhìn nó đẹp quá các bạn mình ờ, nói chung mình cũng không biết cái này cái gì nhưng mà ở đây thì thấy nhiều loại cá lắm cô Trinh cũng câu được một con nữa này các bạn đó đây cũng được bốn năm con rồi nè mọi người câu ờ, dính quá trời luôn á đó. đó trong khi mà đợi câu cá thì ờ, mình ờ, thấy anh chủ tàu đang tiến hành chế biến những cái món nổi sản mà có sẵn trên tàu các bạn thì một hồi thì món những món này mình sẽ nướng mở hành các bạn mình sẽ lai gai ở trên tàu luôn các bạn dùng bữa luôn đó cái khang chính nữa nè đây là con thứ hai của bé khang bạn này anh đang háo hức à, đem lại chỗ à, để mà anh gỡ cá này các bạn đó con đựng móc cho bà coi kìa sửa lưỡi cầu lại hả mấy sửa lưỡi cầu không ừ, móc vô đã dính cá rồi ở đây nha, qua lại coi bác nào câu dính cá. À. Đó, con cá dính. Trời ơi, số rồi. Dính ngay cái vay luôn nha, dính ngay cái vay luôn nha. Quá tới số rồi, cho quá tới số rồi. Em cá này vô phước kìa đây đây bà xã mình à, lên cá này bạn một con à, cá bóng muống nha nó nhìn đen đen nhìn rất đẹp đó, đây là cá bóng muống nhỏ nha các bạn cả nhà ơi thì à, lay quay á cả đoàn mình à, câu cũng được à, một số cá nè các bạn thì ở đây có nhiều loại cá lắm nè các bạn đủ thứ luôn gã gã gã gã gã trời ơi chạy xuống đây chạy xuống đây rồi lại gã lên đồng chí ơi đây lấy cái đũa, lấy đũa, mày nãy có cái đũa, cái đũa, cái đũa. Có cái đũa. Ăn, để <laughs> đây để cái đũa ra. Ok. À, dạ. À, mà đang rồi này Cô siêu con dính con bự đó kìa. À, tới rồi. Dạ. Rồi. Anh câu được con cá to quá. Cá này cá bự nhất nãy giờ luôn đó. Nè nè nè. Nè. Cô siêu cá này cô siêu nè, hơi tung tung. chứ đừng đừng nãy có anh kia ông câu được ờ, ngay sống lưng mới ghê chứ còn móc lên đi cưng <laughs> cái nào cút cút một hồi câu ở cái nhà thì đây là mớ cá mà cái đoàn mình câu được á thì mình ờ, sẽ nhờ anh chủ tàu chế biến những con cá này để ờ, mình dùng bữa ngay trên tàu luôn các bạn đó trong khi mà đợi anh chủ tàu chế biến á, thì ờ, cả đoàn mình sẽ tiến hành đi ờ, tắm biển các thì mình lặn biển ngắm san hô đây bé đang chuẩn bị ờ, mặc áo phao vô các bạc, thì cả đoàn khi mà tắm biển đều phải mặc áo phao hết như cả nhà đó thì do trên biển á, mình quay không được nên mình sẽ không quay cái khúc tắm biển cho cả nhà xem nha đây cả nhà sau một hồi tắm biển xong thì à, cả đoàn mình sẽ tiến hành dùng bữa trưa ở tới đây các bạn và đây là những cái à, món bữa trưa của mình đó toàn là những cái đồ hải sản tươi sống trên biển luôn các bạn đó mực nè cá tôm đó toàn là những cái món đồ ăn biển các và đặc biệt cái món này là món à, cái này chiến lợi phẩm của cả đoàn mình câu cá được nè các bạn đó thì chế biến ngay lên tàu để mang luôn các bạn đó thì mình sẽ à, lai rai những cái món à, này cùng những cái món à, hải sản mà ở trên tàu có sẵn nói chung là cũng rất vui và rất thú vị đặc biệt là những cái món hải sản này rất là ngon rất là tươi sống luôn cả nhà ơi thật là thích luôn á à, đây mời cả nhà cùng uh, dùng bữa với uh, cả đoàn mình nha đây nướng mỡ hành nha nhìn hấp dẫn quá đi ốc luộc à. nghĩ là cái này hồi nãy mẹ câu dùm con con đen cho mẹ con đen <laughs> nãy câu được mấy con và ăn dữ ạ bốn con thì chắc mình cũng xin phép dừng video ở đây thì cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi video ha hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo bye bye cả à. nhà